Tiên tri cuối năm 2022, sự sụp đổ của đảng Cộng sản Trung Quốc, Hồng Kông, Tây Tạng và Đài Loan độc lập. Nhà tiên tri người Anh Craig Hamilton Barker được giới truyền thông phương Tây gọi là tiên tri vận hạn. Tiên tri mới nhất ngày 1 tháng 9 năm 2022 của ông về tình hình cuối năm 2022 có thể xảy ra nhiều sự kiện chấn động. Nếu những dự đoán của ông thành sự thật thì chắc chắn thế giới sẽ phải trải qua những biến động chưa từng có. Vậy ông Barker đã tiên đoán những gì trong cuối năm 2022? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Ông Barker là nhà tâm linh nổi tiếng của nước Anh. Ông từng tiên tri chính xác các sự kiện quốc tế lớn như Năm 2016 ông Trump thắng cử tổng thống Mỹ, năm 2019 bà Theresa May, Thủ tướng Anh, từ chức, ông Johnson kế vị, nước Anh tách khỏi Liên minh châu Âu. Úc xảy ra thiên tai lớn và năm 2020, dịch bệnh lớn xảy ra. Từ nhỏ, ông Barker đã có năng lực tâm linh, có thể nhìn thấy một số sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Barker đưa ra dự đoán căn cứ vào những gì ông nhìn thấy ở không gian khác và phân tích tình hình quốc tế Tạm thời chúng ta chưa nói đến việc làm thế nào mà ông dự đoán chính xác các sự kiện lớn trên thế giới, nhưng chúng ta có thể coi những tiên tri của ông là một loại tham khảo. Gần đây, vào tháng 9 năm 2022, những tiên tri mới nhất của ông đã gây chấn động. Ông đã dự đoán thủ tướng mới của Anh là bà Trà sẽ chiến thắng và tiên tri những tháng cuối năm nay sẽ xảy ra đại sự. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị sụp đổ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu tiên tri này ứng nghiệm thì quý khán thính giả có thể mở sâm banh ăn mừng. Thủ tướng mới của nước Anh Tháng 7 năm nay, cựu Thủ tướng Anh Johnson từ chức vị liên tiếp xảy ra bề bối. Hai tháng sau, vào trưa ngày 5 tháng 9 năm 2022, Ngoại trưởng Anh Lee Charles, dưới sức ép lạm phát cao hai con số, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ và sẽ thay thế ông Johnson chức thủ tướng. Bà Charles, 47 tuổi, được 57% phiếu ủng hộ đánh bại cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak, trở thành người phụ nữ thứ ba làm thủ tướng trong lịch sử nước Anh, sau bà Thatcher và bà May. Ngày 6 tháng 9, ông Johnson đã đệ trình đơn từ chức lên nữ hoàng Anh Elizabeth II. Nữ hoàng Anh 96 tuổi, do điều kiện sức khỏe đi lại khó khăn, lần đầu tiên tiếp kiến ông Johnson ở bang Morer, Scotland. Bà Charles cũng đến bang Morer diện kiến nữ hoàng và được nữ hoàng chấp nhận sau đó quay về London thành lập chính phủ mới. Hiện nay, nước Anh đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn như giá năng lượng tăng cao, lạm phát cao hai con số, xung đột lao động, kinh tế suy thoái. Trong tháng 8, thị trường cổ phiếu liên tiếp giảm, đồng bảng Anh và trái phiếu bị bán tháo quy mô lớn nhất trong nhiều năm. Tâm trạng bất mãn của người Anh đã đạt đến đỉnh điểm kể từ thời kỳ bà Thatcher đến nay. Mọi người cũng kỳ vọng vị nữ thủ tướng mới có thể giống như bà thai chơi chèo chống vượt con sóng dữ. Bà Lira sinh ra trong gia đình chính trị gia cánh tả. Ban đầu bà đã tích cực tham gia đảng tự do dân chủ phái trung lập, sau đó bà chuyển sang đảng bảo thủ. Năm 2016, bà bỏ phiếu phản đối nước Anh tách khỏi Liên minh châu Âu, nhưng sau này, bà lại trở thành một trong những người ủng hộ tách khỏi Liên minh châu Âu mạnh mẽ nhất. Năm 2021, khi ông Johnson tiến hành cải tổ nội các, đã bổ nhiệm bà Charles là ngoại trưởng. Tháng 12 năm 2021, bà lại được ông Johnson bổ nhiệm là trưởng nhóm đàm phán sự vụ châu Âu của chính phủ Anh, kiêm chủ tịch Hội đồng quan hệ Anh châu Âu, tham gia đàm phán thương mại quốc tế, dốc sức thúc đẩy hiệp định thương mại tự do mới. Tất cả những công việc trên đã tạo ra nền tảng vững chắc để bà bước lên ngôi vị thủ tướng. Khi bà Charles vẫn còn là người ngoài trong cuộc đua tranh thủ tướng, ông Barker đã dự đoán bà sẽ chiến thắng cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak trở thành thủ tướng mới của nước Anh. Ngày 6 tháng 9 năm 2022, ông Barker đăng một video mới đưa ra dự đoán về viễn cảnh kinh tế nước Anh sau khi bà Truss làm thủ tướng. Ông cho rằng, tuy bà Truss hơi mềm yếu, nhưng bà phải đối mặt nền kinh tế nước Anh và nguy cơ năng lượng như mớ bồng bông. Những vấn đề gai góc này đem lại thách thức cho bà, đồng thời cũng đem lại cơ hội cho bà triển hiện năng lực lãnh đạo. Hiện nay, dân chúng Anh thực sự rất cần một người có thể can đảm quyết đoán, nước Anh cần người lãnh đạo mạnh mẽ. Sau khi tuyên bố chiến thắng, bà Truss cam kết một kế hoạch táo bạo giảm thuế và phát triển nền kinh tế của chúng ta. Cùng với cuộc chiến Nga-Ukraine là giá năng lượng tăng cao. Có thể mùa đông năm nay, giá sinh hoạt của người Anh sẽ lập kỷ lục cao mới. Vào thứ Hai ngày 5 tháng 9, tờ Daily Telegraph và Times đã đưa tin bà Truss có thể dùng phương thức nào đó đóng băng hóa đơn năng lượng, giảm thiểu gánh nặng cho các gia đình Anh vào mùa đông tới đối với nguy cơ năng lượng mà cuộc chiến Nga, Ukraine gây ra. Ông Barker nói, do tất cả những can thiệp quốc tế, khiến cuộc chiến Nga-Ukraine trở nên kéo dài hơn tưởng tượng rất nhiều. Giá năng lượng tăng như giá trên trời. Chi phí mà mọi người dùng để sưởi ấm cao hơn chi phí trả tiền vay mua nhà. Đây không phải là một trạng thái kéo dài, nhưng ông Barker cũng có những dự cảm tích cực. Sự tin sẽ có những thay đổi không thể ngờ tới. Sẽ xuất hiện những biện pháp mới để giải quyết vấn đề năng lượng như đặt tấm điện mặt trời ở sa mạc Sahara hoặc những nơi khác. Còn có thể thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân lạnh để có được nguồn năng lượng vô hạn. Vào đầu năm nay, ông Barker đã dự đoán, năm nay, trên phạm vi toàn thế giới sẽ xảy ra lạm phát quy mô lớn, nhất là ở nước Anh. Ông thấy trước nước Anh sẽ chịu những sự tình đáng sợ. Bến cảng bãi công, đường sắt bãi công, công ty hàng không bãi công, bác sĩ bãi công, y tá bãi công, bưu chính bãi công, vân vân sẽ xuất hiện thời kỳ vô cùng khó khăn. Tất cả những điều ông nói trên đều đang dần ứng nghiệm. Ông Barker cho rằng, ông Johnson có thể có một vị trí trong chính phủ của bà Trai, nhưng bà Trai không để ông Johnson quyết định nghị trình. Mặc dù ông Johnson có thể tận dụng ảnh hưởng chính trị của mình, cố gắng hành động để trở thành thủ tướng một lần nữa, nhưng bà Trai sẽ thể hiện ra sức mạnh lớn hơn mọi người dự kiến rất nhiều. Chúng ta thấy lời cam kết sau khi bà Trai chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 sẽ giành thắng lợi vĩ đại cho chính đảng của bà. Điều này có nghĩa là bà sẽ không tập trung cho tuyển cử trước mà sẽ tập trung tinh lực giải quyết những nguy cơ trước mắt của nước Anh. Ông Barker cho rằng, kinh nghiệm chấp chính của bà Charles khiến bà có năng lực xây dựng rất nhiều nhịp cầu và có năng lực tiến hành đàm phán. Ông Barker nhìn thấy một hiệp nghị mới với Scotland. Bà Charles sẽ cung cấp một số viện trợ kinh tế cho cử tri Scotland Scotland sẽ không có được nhiều độc lập hơn, trái lại, sẽ liên kết chặt chẽ hơn với nước Anh. Ông nói, hãng truyền thông BBC của Scotland có thể sẽ đóng cửa ừ, bởi vì chúng tôi muốn Scotland cảm thấy tất cả chúng ta đều trên một con thuyền. Ông còn nói, nước Mỹ do ông Biden lãnh đạo luôn cản trở kinh tế nước Anh. Hiệp định thương mại giữa nước Anh và Ấn Độ và các nơi khác trên thế giới gặp nhiều trở ngại, nhưng bà Truss, với tư cách là cựu ngoại trưởng, có năng lực giao tiếp với các quốc gia khác, xử lý những trở ngại này Tương lai, nước Anh vẫn có xung đột, ví như xung đột giữa người giàu và người nghèo, nhưng sẽ không hoàn toàn bị mất kiểm soát. Ông nhìn thấy ánh sáng. Thái độ cứng rắn của bà Tra đối với đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những nguyên nhân quan trọng để bà giành chiến thắng. Khi làm ngoại trưởng, bà đã luôn bày tỏ rằng các nước phương Tây phải thường xuyên xem xét giả tâm của Bắc Kinh. Nếu họ đảng Cộng sản Trung Quốc không tuân thủ quy tắc, thì không thể tiếp tục trỗi dậy. Bà Tra chủ trương ủng hộ Đài Loan, trong hội nghị thượng đỉnh NATO, bà đã nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc xâm phạm Đài Loan sẽ là sai lầm tai họa. Truyền thông Anh đưa tin, bà Tra từng nói, nếu đảm nhiệm chức thủ tướng, bà sẽ lần đầu tiên đưa Trung Quốc vào danh sách mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia nước Anh, giống như Nga. Bà Tra còn bày tỏ, điều này có nghĩa là Anh Trung có thể sẽ không còn quan hệ đối tác kinh tế nữa. Thời đại Hoàng Kim Anh Trung có thể sẽ kết thúc ở đây. Thái độ cứng rắn của bà ta khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc tức giận và tuyên bố đây là hành vi vô trách nhiệm, kêu gọi nước Anh phải thay đổi tư duy đế quốc cứng nhắc lạc lõng. Bà ta có khí phách của bà đầm thép khi đối xử với đảng Cộng sản Trung Quốc không? Chúng ta sẽ nhanh chóng được thấy. Tiên tri về Trung Quốc và những ông lớn công nghệ Trong video ông Barker đăng ngày 1 tháng 9 có những tiên tri mới nhất về Trung Quốc. Ông nói, Trung Quốc luôn là quốc gia lớn về thông tin, Hoàng thượng không thể nào biết rõ ở tầng cơ sở xảy ra chuyện gì. Trung Quốc cũng luôn không phải là Trung Quốc thống nhất, trong rất nhiều thế kỷ, Trung Quốc đều là các chư hầu các cứ. Ông nói, có thể sẽ thấy Trung Quốc phân tách, các tỉnh các cứ, những nơi như Hồng Kông sẽ bước vào trò chơi của riêng mình. Nội bộ Trung Quốc xảy ra đại chiến, không đáng sợ như Trường Chinh hoặc đại cách mạng văn hóa, nhưng sẽ đổ máu. Ông nói, Đầu năm đã dự đoán rồi, năm nay ông Tập Cận Bình sẽ có sự cố, nhất là ông ấy muốn tái nhiệm nhiệm kỳ thứ ba. Hiện nay các tin tức nói rằng ông ta hy vọng sẽ tái nhiệm sớm. Ông Bắc Cơ cho rằng điều này không dễ vì nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã chia rẽ. Tất cả đều đang tiến hành trong bí mật. Cuối cùng ông Tập không trúng cử. Rất khó tưởng tượng rằng vào thời đại thông tin và mạng Internet phát triển cao độ, vẫn thấy nhà lãnh đạo với phong cách của những năm 1980. Quyền lực của ông Tập sẽ bị thách thức toàn diện, những người khác sẽ kiểm soát Trung Quốc. Ông Barker nhìn thấy rằng, rất nhanh chóng, Trung Quốc sẽ tiến hành trấn áp quy mô lớn. Kinh tế Trung Quốc sẽ tụt dốc lớn, hiện nay đã đang ở rìa trượt dốc. Các vấn đề hữu bại nghiêm trọng, nhất là ở phương diện thế chấp và vay nợ, chính sách Zero Covid và lạm dụng phong tỏa. Những điều này bắt đầu dẫn đến đẩy nhanh mâu thuẫn để chuyển dời mâu thuẫn, Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn sự chú ý của mọi người quan tâm đến Đài Loan. Vì vậy, hiện Đài Loan sẽ gặp những phiền phức nhiều hơn. Ông Barker nói, chúng ta hiện nay đang ở thời khắc vô cùng quan trọng. Ông góp ba chớp cũng ra đi vào lúc này. Ông nói, tôi đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc sẽ xảy ra biến cố. Tôi cho rằng, dự đoán một sự tình khi nào xảy ra là một việc rất khó. Đối với tất cả những nhà dự đoán mà nói, đó đều là việc rất khó nhưng đối với thời gian diệt vong của đảng Cộng sản Trung Quốc, lần này tôi cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Ông Barker cho rằng, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm. Năm 2024 sẽ là bước ngoặt. Tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy Tây Tạng được tự do, sẽ nhìn thấy Hồng Kông thực sự có được quyền tự trị lớn hơn, sẽ nhìn thấy Đài Loan cuối cùng tự do và độc lập, sẽ nhìn thấy nước Nga bị suy yếu đi rất nhiều. Bởi vì nếu Trung Quốc rơi vào khó khăn, thì ông Putin sẽ thấy rằng muốn giữ hiện trạng càng khó khăn. Kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng tốc độ rất cao. Trong một giai đoạn thời gian, chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng của Ấn Độ. Khi thuyết vô thần, chuyên chính của đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, chúng ta sẽ lại lần nữa trông thấy sự tái sinh của trí tuệ vĩ đại của Trung Quốc. Trong lần dự đoán trước, ông Barker đã nói đến sự bùng phát dịch bệnh dẫn đến vấn đề kinh tế thế giới và sự hỗn loạn xã hội và phải mất rất nhiều năm mới có thể giải quyết được. Ông nói, đối với sự lũng đoạn của những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, thế giới đã bắt đầu có biện pháp. Rất nhiều gã khổng lồ công nghệ sẽ bị sụp đổ. Trước tiên là Facebook sẽ rơi vào vấn đề tài chính nghiêm trọng, sẽ bị sụp đổ đầu tiên. Tiếp theo là Google, Amazon cũng sẽ phải đối mặt với sự đào thải. Quốc tế sẽ có nhiều quy tắc hơn. Pháp luật mới về dữ liệu sẽ hạn chế sự thu thập dữ liệu của những công ty này ông Barker nhìn thấy một sự sụp đổ lớn của đồng tiền mạng, nhưng không phải tất cả đồng tiền ảo đều sụp đổ. Xem ra những tháng cuối cùng của năm 2022 sẽ là những tháng rất hỗn loạn của thế giới. Ngay từ 400 năm trước, nhà tiên tri Nostradamus đã tiên tri về nửa cuối năm 2022, lũ lụt, hỏa hoạn và hạn hán sẽ liên tiếp không ngừng. Ông còn cho rằng năm 2022 sẽ là một năm then chốt, cũng là năm cuối cùng Thượng Đế khảo sát nhân loại nếu nhân loại vẫn phá hoại thiên nhiên bừa bãi, thì có thể sẽ chịu ngày tận thế. Quý thính giả nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé! Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –